Nga cần phải giải phóng toàn bộ lãnh thổ của Donetsk sau cuộc trưng cầu ý dân. Theo ông Peskov, chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sẽ vẫn tiếp tục tiến hành sau khi sắp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga theo kết quả của các cuộc trưng cầu ý dân. Người phát ngôn Peskov cho rằng không phải tất cả lãnh thổ của vùng Donetsk đã được giải phóng. Do đó mà mục tiêu của thời gian tới của chiến dịch quân sự đặc biệt là phải giải phóng hoàn toàn vùng lãnh thổ này. Ông Peskov cũng lưu ý rằng vùng Luhansk đã được giải phóng hoàn toàn. Từ ngày 24 tháng 2, Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt với mục tiêu phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, giải phóng Donbass và tạo ra các điều kiện đảm bảo an ninh cho nước Nga. Từ ngày 23 đến 27 tháng 9, tại vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, các cuộc trưng cầu ý dân đã được tổ chức về việc sắp nhập vào Liên bang Nga. Kết quả là phần lớn người dân ở bốn vùng lãnh thổ này đều ủng hộ sắp nhập vào Nga. Các nhà phân tích cho rằng với tuyên bố cần phải giải phóng hoàn toàn vùng Donetsk sau cuộc trưng cầu ý dân, cuộc xung đột Nga-Ukraine thời gian tới dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng, triển vọng khôi phục đàm phán sẽ còn xa vời. Mỹ và phương Tây bật ngửa vì thỏa thuận bất ngờ giữa Nga và Serbia. Thỏa thuận bất ngờ giữa Nga và Serbia khiến Mỹ và các đồng minh của họ không thể cô lập Moscow như là mong muốn. Thỏa thuận bất ngờ giữa Nga và Serbia đã gây bất ngờ lớn cho Mỹ. Nhận xét trên được đưa ra bởi các chuyên gia phân tích đến từ ấn phẩm Sohu của Trung Quốc. Như là các nhà phân tích nhận định, quan hệ giữa Mỹ và Nga hiện vẫn đang căng thẳng đến giới hạn cuối cùng. Washington đã cố gắng hết sức để cô lập Moscow cả về kinh tế và chính trị. Tất cả các phương tiện gây áp lực đều được sử dụng. Ví dụ, Mỹ đã cố gắng ngăn cản Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Ngoài ra, Washington còn buộc đối tác của mình tránh xa Nga bằng cách không cho tiếp xúc với các nhà ngoại giao của nước này. Nước Mỹ với tư cách là nhà lãnh đạo của NATO đang chiến đấu với Nga bằng tất cả sức mạnh của mình. Sẽ không quá lời khi nói rằng quan hệ giữa hai quốc gia đã đạt đến mức tương tự như là chiến tranh lạnh. Theo phong cách của người Mỹ, tất cả mọi quốc gia, tổ chức hay cá nhân muốn hợp tác với họ đều phải chọn một bên trong xung đột, không được phép giữ quan điểm trung lập. Bài báo viết, tờ Soho chắc chắn rằng Mỹ đã cố gắng thực hiện chiến lược như vậy trong cuộc họp gần đây tại Liên Hợp Quốc. Một điểm cần chỉ ra đó là Mỹ đã tổ chức một loạt các cuộc đàm phán với Serbia. Được biết, cuộc gặp gỡ đã có kết quả tích cực và phái đoàn Washington cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, phía Serbia cũng đã nói chuyện với đại diện của Nga và ký kết thỏa thuận tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Tờ Soho viết, khi điều này được tiết lộ, Đại sứ Mỹ tại Serbia, ông Christopher Hill đã có phản ứng. Theo nhà ngoại giao Mỹ, Washington và Belgrade đã tổ chức cuộc đàm phán thành công, nhưng sau đó Serbia lại ký ngay một thỏa thuận với Nga và đây là điều không nên xảy ra. Ông Hiền khẳng định rằng các nhà chức trách Serbia có nghĩa vụ tiết lộ cho Nhà Trắng tất cả chi tiết của thỏa thuận này. Đồng thời, cuộc đối thoại giữa Moscow và Belgrade cũng khiến các chính trị gia châu Âu không hài lòng. Rõ ràng, không chỉ Mỹ ngạc nhiên trước tin này, mà cả Liên minh châu Âu, một số quan chức EU cho rằng Hành vi như vậy của Serbia có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Ấn phẩm tiếng Trung viết Theo tờ Soho, phương Tây thực sự rơi vào tình trạng sững sờ vì họ luôn chắc chắn rằng Nga sẽ không tìm thấy sự hỗ trợ ở châu Âu. Và giờ đây mọi chuyện bỗng khác đi. Mỹ và EU từ lâu đã gây sức ép lên chính phủ Serbia nên họ tin rằng Belgrade sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow ở bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Một số nhà phân tích tin rằng lý do khiến Mỹ và Liên minh châu Âu phản ứng có thể liên quan đến việc Serbia từ chối tuân thủ kế hoạch của phương Tây nhằm cô lập Nga và Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Tờ sơ Sohu kết luận. Nốt sở chim 1 và 2 nghi bị phá hoại do thuốc nổ, điện cơ Zemlin nói gì? Sự cố bất ngờ tại nốt sở chim 1 và 2 làm dấy lên nhiều nghi ngờ về khả năng đường ống bị phá hoại. Bộ trưởng Năng lượng và Khí hậu Đan Mạch cho biết tại một cuộc họp báo rằng nước này dự tính sự dò dỉ tại các đường ống dẫn khí không hoạt động nhưng bên trong chứa đầy khí đốt sẽ kéo dài ít nhất một tuần cho đến khi khí mê tan thoát hết ra từ các đường ống dưới nước. Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen cho biết ý kiến rõ ràng từ các nhà chức trách là đường ống đã bị chủ ý phá hoại. Đây không phải một vụ tai nạn. Chúng tôi chưa có thông tin về những người chịu trách nhiệm, theo các nhà chức trách của một số nước Bắc Âu, hai đường ống dẫn khí đốt nốt sới chìm 1 và 2 nối Nga và châu Âu đã bị dò dỉ không rõ nguyên nhân vào ngày 27 tháng 9, làm dấy lên nghi ngờ về các cuộc phá hoại. Quân đội Đan Mạch cho biết, ba vụ dò dỉ khí đốt trên đường ống nốt sới chìm 1 và 2 đã được chứng kiến hôm 27 tháng 9 ở vùng biển ngoài khơi Đan Mạch với những vùng sủi bọt khổng lồ lan rộng từ 200 đến 1.000 mét, nghi ngờ do thuốc nổ. Trước đó, các nhà địa chấn học cho biết các vụ nổ đã được ghi nhận trước khi có vụ dò dỉ hai đường ống dẫn khí đốt ở biển Baltic nối Nga với châu Âu. Nhà địa chấn học Peter Smith của Đại học Uppsala nói với AFP, hiện tượng giải phóng ra một nguồn năng lượng lớn, chính vì vậy nhiều khả năng đây là từ một vụ nổ. Đây là một sự giải phóng năng lượng khá đột ngột chứ không phải một cách từ từ. Mạng địa chấn Na Uy, NOASAA cũng cho biết đã ghi nhận vụ nổ nhỏ hơn vào sáng sớm ngày 26 tháng 9 và một vụ nổ lớn hơn vào đêm cùng ngày. Trước đó, trong chuyến thăm Ba Lan để dự lễ khánh thành một đường ống ở miền Bắc, Thủ tướng Đan Mạch Frederik Kern nói với truyền thông Đan Mạch, khó có thể tưởng tượng rằng đây là một sự tình cờ. Đây là điều bất thường và tôi muốn nói rằng chúng tôi và các cơ quan chức năng đang rất quan tâm tới sự việc này. Chúng tôi sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc. Điện cờ Zemlin nói gì? Các đường ống dẫn khí từ Nga đã trở thành tâm điểm của căng thẳng địa chính trị trong những tháng gần đây khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Ủy ban EU nhấn mạnh rằng còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân của các vụ dò dỉ. Chúng tôi tin rằng chúng tôi không có các yếu tố để xác định lý do dò dỉ. Và rõ ràng là bất cứ hành động phá hoại nào đối với bất cứ cơ sở hạ tầng nào cũng sẽ là điều mà chúng tôi lên án. Phát ngôn viên Ủy ban EU Ezik Baymer nói với các phóng viên hôm 27 tháng 9. Người phát ngôn của nốt sở chìm nói với AFP rằng họ chưa thể đánh giá được thiệt hại, nhưng thừa nhận rằng sự cố xảy ra đồng thời tại các đường ống như hiện nay không phải là một hiện tượng quen thuộc. Giám đốc cơ quan năng lượng Đan Mạch Christopher Bostertau cho biết, các vụ tai nạn liên quan đến đường ống dẫn khí là cực kỳ hiếm. Do đó chúng tôi thấy cần phải nâng mức cảnh báo vì những sự kiện vừa xảy ra bày tỏ quan ngại về sự cố dò dỉ xảy ra đồng loạt trên hai đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc ngày 1 và dòng chảy phương Bắc 2 nối từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov không loại trừ khả năng đây là hậu quả của hành vi phá hoại. Phát biểu với báo giới ngày 27 tháng 9 về vấn đề này, ông Peskov nhấn mạnh hiện không thể bỏ qua bất kỳ giả thuyết nào khi chưa có kết quả điều tra. Ông cũng cho rằng đây là vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng của cả một châu lục. Nốt sờ chim đã tạm ngừng hoạt động, được xây dựng song song với đường ống nốt sờ chim 1, nốt sờ chim 2 nhằm tăng gấp đôi công suất xuất khẩu khí đốt của Nga sang Đức. Tuy nhiên, Berlin đã ngừng quá trình cấp phép cho nốt sờ chim 2 vào đầu năm nay. Đức, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga để đáp ứng nhu cầu năng lượng của mình đã rơi vào tình trạng căng thẳng khi Moscow giảm nguồn cung. Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã giảm dần khối lượng khí đốt cung cấp qua nốt Stream 1 và dần dần tạm dừng hoạt động của đường ống này vào cuối tháng 8. Đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây về việc trì hoãn các sửa chữa cần thiết đối với các tua bin. Lên kế hoạch áp giá trần dầu Nga, EU vẫn bất đồng. Liên minh châu Âu có thể sẽ phải hoãn việc ký kết thỏa thuận về việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga do còn nhiều bất đồng. Hãng tin Bloomberg cho hay, hãng tin Bloomberg đưa tin các quốc gia Liên minh châu Âu đang bất đồng trong việc đạt được thỏa thuận về việc áp đặt giá trần đối với dầu của Nga và có khả năng sẽ đẩy lùi thời hạn đạt được thỏa thuận này cho đến khi thống nhất được một gói trừng phạt lớn hơn. Theo những nguồn thạo tin về các cuộc đàm phán cho biết, Sip và Hungary là hai trong số các quốc gia bày tỏ phản đối đề xuất áp đặt giá trần với dầu Nga. Các biện pháp trừng phạt ở EU đòi hỏi sự nhất trí, chính vì thế mỗi quốc gia đều có quyền phủ quyết. Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của khối, đã gặp các quốc gia thành viên vào cuối tuần trước nhằm cố gắng tìm cách thỏa hiệp về gói các biện pháp hạn chế. Các nước có thể được thúc đẩy nhằm đạt một thỏa thuận sơ bộ trước cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU tại Praha vào ngày 6 tháng 10. EU đang cố gắng đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố điều động quân đội vào tuần trước và một số khu vực ở Ukraine đang tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga. Các biện pháp khác đang được khối đưa ra thảo luận là kiểm soát nhập khẩu kim cương và cấm một số sản phẩm làm bằng thép, cấm đồ điện tử. Ngoài ra, 27 quốc gia thành viên cũng gần như ủng hộ đề xuất hạn chế xuất khẩu các linh kiện điện tử được sử dụng trong vũ khí sang Nga. Nguồn tin cho biết, các quốc gia thành viên cho rằng việc hạn chế hơn nữa quyền truy cập vào các thành phần điện tử được sử dụng trong việc làm vũ khí là một trong những công cụ hiệu quả nhất để đối trọng lại với Nga. Đặc biệt khi Moscow đang cần thêm 300.000 binh sĩ và tìm cách huy động, việc yêu thúc đẩy áp đặt giá trần đối với dầu của Nga sẽ gắn kết khối với nỗ lực của Mỹ nhằm giữ giá dầu thô không tăng cao hơn nữa. Gần đây, Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, G7 cũng đang nỗ lực bàn bạc để đưa ra thống nhất về việc áp giá trần lên dầu Nga, cũng như đưa ra các biện pháp khác để hạn chế thu nhập từ việc xuất khẩu dầu của Moscow. Châu Âu đoàn kết Vào hồi tháng 6, 27 quốc gia của khối đã dành nhiều tuần để thảo luận về các điều khoản của các biện pháp về năng lượng, bao gồm lệnh cấm vận đối với dầu và các sản phẩm dầu của Nga, Miền trừ giao hàng qua đường ống và cấm cung cấp dịch vụ ví dụ như bảo hiểm cho dầu của Nga. Mỹ đã và đang thúc đẩy việc nới lỏng các lệnh cấm vì lo ngại rằng chúng có thể dẫn đến sự tăng vọt của giá dầu toàn cầu. Chưa rõ mức độ hiệu quả của việc áp giá trần lên mặt hàng khí đốt của Nga, đặc biệt vì một số khách hàng lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ, đã không đồng ý.